Chào anh em, hôm nay tổng đồ cò bịp xin giới thiệu đến cho anh em về cái dụng cụ đánh bài lá bịp xuất sắc nhất hiện nay anh em nhá. Đây chính là cái giải pháp tối ưu cho anh em nào đánh sân nhà hoặc sân khách cơ động nhất anh em đi chơi. Anh em chỉ cần mang cái điện thoại smartphone của chúng tôi đi là anh có thể chiến thắng tuyệt đối trong cái môn chơi bài lá. Và đi chơi anh em bắt buộc phải luồn cái bộ bài của chúng tôi vào thì địa phương anh em hoặc là nơi anh em chơi nó chơi bất kể một hình thức mẫu bài như nào như bài xanh bài táo bài kim cương bài rồng bài tẩu đấy hoặc đây bài rồng đỏ này hoặc địa phương anh em bên chơi bên nước ngoài như là bên uh, Nhật Bản Hàn Quốc người ta chơi những cái bài nhựa bài lụa bên người ta anh em đang ở di cư bên đấy hoặc là anh em đang ở định cư bên đấy anh em có thể mua trực tiếp bài bên đấy về cho tôi làm hoặc là tôi có sẵn thì tôi sẽ gửi cho anh em đấy anh em lưu ý này cái máy đánh bài này nó chính là cái điện thoại anh em vẫn sử dụng nghe gọi nhắn tin xem phim chụp ảnh lướt web bình thường mà nhà tôi cung cấp cho anh em thì cái máy này ngày xưa máy đánh bài ngày xưa anh em vứt bài phải vứt vuông vắn nó chỉ có một góc duy nhất còn bây giờ nó đa góc đa cạnh anh em vứt ngang dọc đều báo anh em vứt sổ bài đều báo anh em nhé thì nó khi đi chơi nó sẽ báo cho anh em qua cái tai nghe đó chính là cái tai nghe siêu nhỏ của bluetooth anh em nhét trong tay đây này Đấy, rất là nhỏ thôi anh em nhét trong tay không ai có thể phát hiện được anh em đang đánh bịp <coughs> còn đi chơi ấy, là nó báo cho anh em qua tai nghe và điện thoại thì nó quét anh em tắt màn hình đi còn hôm nay mình giới thiệu qua clip đây thì mình xin mình bật chế độ màn hình và chế độ loa ngoài để anh cho anh em nghe nó báo như thế nào đấy giúp anh em hình dung kể cả anh em sau này anh em chơi không thích nó cái điện thoại này nó camera nó làm điện thoại này nó quét bài nữa mà anh em cất máy đi vẫn chơi được thì anh em có thể ngụy trang bằng cách là kết nối với phụ kiện đánh bài như là điện thoại đèn trắng camera ví camera hoặc là móc chìa khóa ốp điện thoại đấy anh em nha anh em chơi cái hình thức mẫu áo ngụy trang nào chỉ cần chụp ảnh gửi qua zalo cho tôi thì đây là những cái mẫu máy đánh bài mới nhất thời thượng nhất hiện nay iphone x iphone x max hoặc là iphone 8 plus thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái điện máy đánh bài iphone 8 plus ngoài ra nhà mình còn kính áp tròng anh em nhá còn kính áp tròng nhìn xuyên bài đấy, anh em đánh này rất là ok này em nhìn thấy chưa <clears throat> rồi sau đây thì mình xin test thử cho anh em và cái máy đánh bài như này này nó hình thức công nghệ như thế nào anh em nhé đây máy đánh bài thì khi mà người ta cầm vào không thể nào phát hiện được đây chính là cái máy đánh bài à, anh em nhá đây tôi khởi động cái máy đánh bài lên này đây, dịch làm dịch mất cái máy quay đây, mình chỉnh lại đây à, tôi mở khởi động cái máy đánh bài lên cho anh em xem thì đây chính là cái điện thoại CVK 900 anh em chơi được tất cả các môn chơi bài đá bịp Đấy ở đây mình có bộ bài bóc sẵn để mình test mình thử hàng cho anh em anh em đi mua nguyên đài mình kiện đóng cả cây bài đóng cả bộ bài anh em chỉ việc luồn bài vào là anh em giành chiến thắng rồi thì nhà mình có hai cơ sở sở chính tại một là bến xe mỹ đình hà nội hai là bến xe miền đông sài gòn qua alo trực tiếp số điện thoại 0973 2344 hoặc 0972 422 thì chiếc máy đánh bài này này chiếc máy đánh bài bịp này nó vẫn chạy hệ điều hành Android anh em có thể lướt web xem phim nhắn tin chụp ảnh và anh em muốn vào được cái phần mềm đánh bài anh em bắt buộc phải có một mã anh em nhá Đấy, đây là chính là mã vào máy đánh bài này <coughs> bấm vào đăng nhập này thì cái môn chơi đầu tiên tôi thử cho anh em đó chính là cái môn chơi liêng và môn chơi tiếp theo là môn chơi ba cây anh em nào mà muốn tham khảo về môn chơi ví dụ như là sâm lốc hoặc là phỏng này hoặc là binh sạp sám binh ấn độ hay ngầu hầm phóc cơ 13 lá thì anh em chỉ cần gọi điện đến cho mình mình sẽ test hàng cho anh em còn làm clip thì mình không có thời gian để mình test được tất cả các môn chơi bởi vì nó rất mất thời gian nên anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp vào cho mình mình sẽ hướng dẫn anh em chơi nha anh em nhé. thì đây bây giờ mình sẽ gọi để gọn đồ lại để mình chia thử cho anh em bởi vì là rất nhiều anh em thua tha và môn chơi ba cây và môn chơi liêng này nên là anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho mình cái môn chơi đầu tiên mình test là cái môn chơi liêng đi Đấy, mình test cho anh em môn chơi liêng này thì cái máy này nó đang để mặc định là bốn người chơi và camera là camera của của điện thoại luôn này đấy chế độ hiển thị màn hình còn anh em đi chơi anh em tắt màn hình đi nó báo vào tay nghe anh em đấy nên còn bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái độ kết bài nó anh em vứt này vứt bài cái báo này báo rất nhanh anh em nha anh em vứt dọc cũng được này đấy đây là anh em thấy được cái độ quét bài của nó phải nói là cực kỳ kinh khủng đấy tôi vứt bài tôi vứt ngẫu nhiên xuống này sổ bài đấy anh em thấy chưa rất là ok vứt cái báo ngay để cái tốc độ cực kỳ tuyệt vời rồi Đó. máy báo một thì là anh em cắt một cây đi anh em chia từ anh em này tôi chia giống như bề tôi đang đánh uh, liêng với anh em này đây. Đây. bản tôi này chín nước này anh em nhìn chưa đây tôi lập từng bài này này anh em nhớ bài mình chín nước bài này là không có nước này Đấy. bài này chắc chắn một nước này Đấy bài này ba nước này đấy, anh em nhìn thấy chưa rất là ok đấy anh em thì anh em anh em lưu ý này anh em bây giờ anh em đang để tôi đang để chế độ bốn người chơi nhưng mà ví dụ anh em đang đánh ở vô tình có một người nó đi vào đấy đấy tôi bấm tăng nó giảm âm lượng bằng cách là nó sẽ tăng giảm số lượng người chơi đấy máy vẫn báo một này cắt xẻ đi một cây này rồi tôi chia năm nhà này một này hai ba này bốn này năm này đây bài mình đây chín nước tiếp này anh em nhá tự tin đánh luôn này chắc không bảo có một nhà là qua chín này đây nhà này, này. nhà này là năm nước này nhà này là một nước này không có nhà nào qua chín năm nước này Đấy. bây giờ mình chia ngửa luôn nhá từ ván này mình chỉ đây nhà này sáu nước này từ ván này mình sẽ chia ngửa luôn này bốn này một hai ba bốn đấy trong cuộc chơi đấy anh em phải cắt xẻ như thế một này hai này ba bốn này năm này đang là năm người chơi này đây bài mình chín mười rất là dễ liêu đây tám chín mười liêu luôn này nhà này chín nước này nhà này bốn nước à hai nước này nhà này bảy nước này nhà này ba nước này tám chín mười anh em đánh liêng mà được liêng là to rồi rất là ok anh em nhá đấy là năm người chơi bây giờ tôi cho lên sáu người chơi đi cho lên sáu người chơi nhá anh em nhá Đấy, 6 người chơi cắt xong à nó báo rồi hai này một hai này hai ba bốn năm sáu này Đấy, rất ok tám nước này tám điểm này ba mình tám điểm này không có bài nào cao hơn tám điểm tám mười du ok rồi anh em bây giờ tôi nói ờ, đơn giản cho anh em hiểu này bây giờ bây giờ ví dụ như anh em không muốn bài anh em cao nhất đấy mà anh em muốn bài bên cạnh anh em cao nhất là tôi chia này mười báo cao có báo cao có bỏ anh em nhé bốn này một hai ba đấy, tôi chỉ cắt ba cây thôi tôi giữ lại một cây thì đây là bài của tôi bài cái này thì anh em muốn đẩy cái lên thì đây bài nhà con áp này sẽ là cao nhất bây giờ đang là sáu nhà này anh em nhìn nhé à. anh em muốn đẩy cái lên thì nhà đấy sẽ cao nhất nhà này nhà mình là một nước này đây tám nước rô tám tám nước này không có nhà sẽ không có nhà nào cao hơn tám nước anh em nhé Đấy, em anh em tương tự anh em muốn đẩy lên nhà kia anh em đệm thêm một cây nữa đẩy lên nhà này đệm thêm một cây nữa Đấy, hoặc là cắt bớt đi một cây thì sẽ giảm cái nhà người đi rất là ok rất là dễ chơi thôi anh em nhé. bây giờ ta chuyển sang môn chơi ba cây này Đây, chuyển sang mã ba cây này đây, anh em nhá chuyển sang mã bạc cười tôi chỉ có thời gian tôi test cho anh em hai cái môn chơi chính còn anh em nào mà có nhu cầu muốn liên hệ trực tiếp đến số hotline 0973 để được tư vấn theo yêu cầu nhà mình còn rất nhiều cái hình thức mua mã máy đánh bài anh em ạ à, bây giờ trôi nổi trên thị trường rất nhiều công ty tư vấn cờ bạc bịp bán công nghệ máy đánh bài tuy nhiên anh em ạ à, cái thời lượng à, cái chất lượng của máy đánh bài của người ta anh em phải xem xét tại vì sao nhà tôi đắt hoặc là tại vì sao nhà người ta rẻ anh em nhá máy nó có rất nhiều loại máy nếu anh em chơi cái loại máy ba bốn triệu tôi cũng có những cái hiệu quả rất kém anh em nhé có nhiều cơ sở đại lý mua bài còn tặng theo một cây bài hoặc là tặng thêm cái này cái nọ anh em lưu ý nhá người ta đánh vào lòng tham chứ người ta không đánh vào chất lượng nên anh em mua hàng anh em đừng bao giờ tham tham thì không có chất lượng còn có chất lượng thì chắc chắn không có rẻ anh em nhá Đấy. tôi nói luôn với anh em thế bán hàng sòng phẳng anh em ạ đây. nếu như bán bảo anh em bán đồ quần áo thì không nói đây là bán đồ anh em liên quan đến tiền bạc của anh em một hai ba bốn này đếm cái này năm là cái đứng anh em nhá anh em chưa thì anh em và anh em luôn luôn cao điểm nhất Đấy. ai đếm cái người cao nhất bốc cái đếm cái người cao nhất đây 6 điểm này nhà này 3 điểm này nhà này 6 điểm này 6 mình 6 cơ này nhà này 6 điểm này à mình 4 rô đánh rô xin lỗi anh em đánh rô nhé bài máy nó sẽ ép tự động là tự động là máy là chất rô còn anh em muốn cài chất cơ chất thép thì anh em cài cho máy tôi sẽ hướng dẫn em sau máy báo hai này đây ba là cái đối chiêu từ cái đối bài anh em vẫn cao điểm nhất nha cứ cứ bài đến cái người cao nhất bảy tám năm mười điểm này bên kia chín tám ba này không có rô này đấy máy tự động setup là rô nha anh em nha đấy một chơi ba cây nhá tôi tiếp cho anh một ván nữa này đây, tiếp một ván nữa đây, tám cao có cắt ba này đấy ba này hai là cái cạnh này chia từ cái cạnh này bài mình vẫn luôn luôn cao nhất nhá 8 đi Đấy, chín tám ba mười điểm này Ok cho anh em Thì anh em lưu ý là tôi đúng như tiêu đề video tôi nói luôn là không có cái gì rẻ mà chất lượng tôi nói đấy thôi anh em tôi vứt bài xuống máy nó báo ngay lập tức thì anh em phải biết là cái độ máy và máy nó báo rất chính xác thì anh em phải biết là cái chất lượng nó đi theo như thế nào anh em lưu ý này anh em đừng bao giờ ham rẻ tôi chỉ nhấn mạnh một điều là anh em đừng bao giờ ham rẻ với cái loại công nghệ đánh bài bịp mà tất cả mọi nơi người ta tư vấn cho anh em dưới 5 triệu tôi nói luôn với anh em như thế đấy tôi chỉ nói đơn giản anh em như thế hoặc là cái giá thành nó liên quan trực tiếp ảnh hưởng trực tiếp tại vì sao mà nhiều địa phương nhiều cơ sở người ta bán rẻ đấy, anh em biết rồi đánh vào lòng tham thôi còn anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp số điện thoại 0973 2344 hoặc 0972 422 888 tổng đồ cờ bịp đây là công nghệ đồ công nghệ cao nhất hiện nay trong môn chơi bánh bài bịp ngoài ra còn ví đổi bài áo đổi bài hoặc là điện thoại đổi bài hoặc kính áp tròng anh em nhá rồi cảm ơn anh em đã xem clip thì anh em có nhu cầu qua trực tiếp một là bên xe mỹ đình hà nội hai là bến xe miền đông sài gòn nhà mình chỉ qua cơ sở này thôi anh em nhá cảm ơn anh em đã xem clip